Costa Rica vẫn luôn được xem là một thế lực khá mạnh của bóng đá Bắc Mỹ, họ thường xuyên được tham dự những giải đấu lớn như World Cup. Những cầu thủ của đội tuyển quốc gia này cũng được chinh chiến ở châu Âu khá nhiều giúp sức mạnh của đội tuyển được nâng lên đáng kể. Dù thời gian gần đây có phần xa sút nhưng họ vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch Gold Cup lần này. Họ đang dẫn đầu ở bảng C với 3 điểm có được sau lượt đấu đầu tiên. Lượt đấu tới họ sẽ hướng đến chiến thắng để giành được chiếc vé bước tiếp vào vòng trong. Suriname là đội bóng yếu, quốc gia này có nền bóng đá không phát triển nên vị trí hiện tại họ xếp vị trí thứ 136 của FIFA. Điều này cho thấy sự yếu kém của đội bóng này. Với lực lượng quá yếu nên họ chỉ có thể đặt mục tiêu cọ sát tại Gold Cup lần này bởi cơ hội để họ tiến xa lúc này là không có nhiều. Trận đấu ra quân họ đã phải nhận một thất bại nên trận đấu tới đây tiếp đón đối thủ được đánh giá cao hơn khá nhiều là Costa Rica thì cơ hội có điểm của Serbia là không nhiều. Phong độ của Costa Rica đang không tốt khi năm trận đấu gần đây họ để thua đến 4 trận và mới chỉ có một trận thắng vừa qua mà thôi. Trận đấu ra quân Costa Rica đã có được chiến thắng 3, một trước Guazepe, chiến thắng này cho thấy được họ đặt mục tiêu khá cao ở giải đấu này. Hàng công đang thi đấu không tốt khi năm trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 5 bàn thắng, trong khi ở hàng thủ họ để lọt lưới đến 10 bàn thua. Với lực lượng vượt trội so với đối thủ thì trận đấu tới đội khách sẽ quyết tâm để giành được chiến thắng ở trận đấu tới. Phong độ của Suriname đang khá tốt khi năm trận đấu gần đây họ giành được 3 trận thắng và 2 trận thua. Trận đấu ra quân họ đã để thua trước Jamaica với tỷ số 2. Không, đây là thất bại thứ hai liên tiếp đội bóng này phải nhận ở những giải đấu chính thức. Hàng công đang thi đấu khá tốt khi năm trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 15 bàn thắng, trong khi ở hàng thủ họ để lọt lưới đến 6 bàn thua. Những bàn thắng của đội bóng này đều được ghi vào lưới của những đội bóng yếu hơn khá nhiều, trong khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn thì họ không thể ghi bàn. Trận đấu tới đối thủ đang đứng đầu bảng nên dù cố gắng nhưng khó để Sơ Di ẩm có được điểm số.